à, thứ nhất là bạn phải quan tâm tới cái yếu tố về tự nhiên à, cái yếu tố về tự nhiên đó là vị trí vị trí là cái yếu tố quan trọng nhất cái vị trí nó sẽ quyết định cái thành công của bất động sản à, cái sự thành công của bất động sản hay không hoặc là bạn cần phải dựa vào cái đối tượng mà bạn sẽ bán thế ví dụ bạn là nhà đầu tư bạn sẽ bán là cho đối tượng nào đối tượng họ sẽ là mua để ở để kinh doanh hay là họ sẽ mua lại của bạn để họ đầu tư thì bạn sẽ xem xét và lựa chọn ví dụ như những cái nhà mà những cái người mà người ta mua người ta để uh, ở hay là người ta kinh doanh người ta sẽ có những tiêu chí lựa chọn ví dụ bạn ờ, mua ở những cái ờ, khu trung tâm ví dụ ở ờ, một ở một cái tỉnh nào đó ví dụ bạn mua ở ngay chỗ gần trường học bệnh viện hay là ngay trung tâm của tỉnh ha ngay gần cái chợ thì cái việc mà bạn có thể là à, bán hoặc là cho thuê nó dễ dàng hơn là ở trong những cái hẻm hay những cái ngõ ngõ cụt à, thì ờ, khó sẽ khó cho thuê thì bạn phải xác định cái đối tượng mà bạn sẽ à, sẽ là khách hàng của bạn khi mà đầu tư bất động sản hoặc là bạn cũng để ý thấy là có những cái bất động sản nằm ở ngã ba hay ngã tư đường có những bất động sản nó nằm ở trên những cái tuyến đường quan trọng thì cái giá của nó bao giờ nó cũng cao hơn và nó nó khi mà tăng giá thì nó cũng tăng nhanh hơn ở bất động sản ở những nơi khác à, cái ờ, cái về cái yếu tố tự nhiên thứ hai đó là cái kích thước và cái diện tích của bất động sản ví dụ như là cái kích thước uh, thường là nếu mà ở ở các tỉnh á, thường là hồi trước đây họ sẽ mua theo mét ngang ở ở ờ, mét ngang ví dụ một mét ngang dài không quan trọng họ chỉ muốn bán bán theo mét ngang còn sau này khi mà ừ, dân cư à, về nhiều hay là đất đai nó mắc hơn thì họ sẽ bán theo mét vuông thì ví dụ như là cái bề ngang to và bề cái theo đúng chuẩn ha là nếu mà là năm 20 à, thì nó bao giờ nó cũng đẹp hơn là bốn hoặc là ba mấy mà dài tới hai mươi mấy ba mươi và nó cũng sẽ có cái giá trị hơn nên cái việc mà là diện tích và cái kích thước của cái bất động sản cũng quyết định thể bất động sản đó nó có giá trị hay không và nó có khả năng tăng giá hay không à, ví dụ như à, cái kích thước của nó à, đúng chuẩn à, vừa thôi tại vì người ta cũng sẽ không cái nếu mà nó dài quá như vậy người ta cũng sẽ không sử dụng hết mà khi mà mua thì bạn cũng nên là biết rằng là cái diện tích mà chuẩn thì nó chỉ có là khoảng là ví dụ về ngang to về dài nó khoảng tới 20 thôi là người ta đã dừng lại tính theo mặt tiền còn những cái phần sau ví dụ như là à, cái à, cái cái bất động sản đó nó là năm 30 thì cái 10 mét sau cùng thì nó được tính là giá hẻm nên là bạn phải chú ý cái vấn đề này ha và cái yếu tố tự nhiên thứ ba đó là cái địa hình của bất động sản nó nằm ở cái địa hình nào nó nằm ở trên núi hay là nó nằm ở giữa lưng vào núi và nhìn ra biển thì Ờ, cái giá của nó sẽ khác hơn với lại một cái ở cái chỗ mà là hang cùng ở hẻm ha nói chung là cái địa hình và cái địa thế của nó thì nó cũng quyết định giá trị của bất động sản cái thứ yếu tố thứ tư đó là cái kiến trúc bên ngoài ví dụ như là cùng một cái giá xây dựng à, nhưng mà nếu mà cái kiến trúc nào nó phù hợp với cái thị hiếu người dùng hơn ví dụ bạn thấy à, bạn mua một cái căn chung cư hay là một cái khách sạn đi hai cái khách sạn đó bằng giá tiền nhau nhưng mà cái kiến trúc cái mẫu thiết kế của khách sạn mà nhìn nó bắt mắt nhìn nó thu hút bạn chỉ cần sửa chữa lại sơn phết lại và đề co lại một chút xíu nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều so với những cái căn mà bằng giá nhưng mà là kiến trúc mà nó không có hài hòa hay là nó bị lỗi gì đó thì bạn cũng phải xem xét cái việc mà kiến trúc ở bên ngoài đó là cái yếu tố tự nhiên ha và cái yếu tố tự nhiên thứ môi trường của cái bất động sản bạn mua đó xung quanh nó có bị ô nhiễm hay không ví dụ như là gần bãi rác là giá bất động sản nó cũng khó lên hay là dần gần những cái người ta cũng không thích mua kế bên chùa hay là uh, bên nhà thờ thì cũng cũng tạm ổn đi nhưng mà bên chùa nó lại không có giá bằng uh, những cái nơi mà không có ha thì đó tại vì không phải là người ta không có không có muốn điều đó nhưng mà nó nói chung là nó sẽ làm cho nó phiền nó có những cái, ờ, cái ờ, hoạt động của chùa đó làm cho ảnh hưởng tới cái cái cái bất động sản của mình nên giá của nó cũng sẽ không có um, tăng nhiều giống như những bất động sản ở cái khu vực khác hoặc là uh, cái môi trường nó là cái nó bị uh, ồn ào hay là cái khu yên tĩnh nó cũng khác hơn với những cái khu ồn ào náo nhiệt và cái yếu tố tiếp theo đó là cái khí hậu à, ví dụ như là ở những vùng có bão lụt hay thiên tai à, hay là những cái khí hậu khắc nghiệt thì bất động sản nó cũng sẽ không tốt và nó không được giá như những bất động sản ở khu vực khác ví dụ như là bạn thấy à, nha trang ha à, phan thiết phan thiết thì nó lại nóng hơn nha trang và phan thiết thì nó không cái mà nó, nó lại cái khí hậu nó khắc nghiệt hơn nha trang hay là đà nẵng đó là ví dụ như vậy thì à, ví dụ như người ta ở nếu mà cái bất động sản ở bên ờ, Đà Nẵng nó quá cao rồi thì người ta nghĩ à bây giờ hả người ta sẽ mở rộng cái khu vực mà đầu tư ra Phan Thiết cũng sẽ là một cái thiên đường à, nghỉ dưỡng à, tại vì hả khi mà họ phát triển thành một cái khu nghỉ dưỡng rồi thì nó không còn sơ sát nó không còn giống như là nắng chói chang như trước đây nữa thì đó cũng có thể là bạn sẽ đầu tư vào đó ha rồi cái yếu tố tiếp theo để bạn đánh giá khi mua bất động sản đó là cái yếu tố về kinh tế thì bạn xem là cái bất động sản bạn mua nó có thể mang lại thu nhập hay không có thể uh, cho thuê được hay không có thể tạo dòng tiền hàng tháng được hay không à, và cái um, tiện nghi gắn liền với cái bất động sản đó những cái tiện nghi ví dụ những cái tiện ích ở trong cái khu mà bạn mua hoặc là tiện ích ở bên ngoài khu nói chung là ở gần với cái bất động sản bạn mua nó có nhiều tiện ích hay không nó có thể phục vụ đầy đủ tất cả những cái có chợ hoặc là siêu thị hoặc là trung tâm uh, thương mại gì đó hoặc họ cần ví dụ họ cần có chỗ khám bệnh ví dụ bệnh viện hay trung tâm y tế phải có hoặc là trường học để cho con họ có thể đi học thì tất cả những cái đó là tiện ích cơ bản ha rồi còn thêm những cái tiện ích khác ví dụ như hồ bơi hay là những cái phòng gym hay là những cái khu ờ, ờ, công viên nó có những cái hoạt động giải trí đó, đó là cái kèm theo ha thì những cái yếu tố kinh tế đó nó cũng sẽ tác động vào cái bất động sản của bạn đó sẽ quyết định việc bất động sản có tăng nhiều hay không cũng là cái cái cái yếu tố này và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố liên quan tới thị trường ví dụ như là uh, cái tình trạng pháp lý của cái bất động sản đó của cái tài sản đó uh, nó có cái uh, có sổ hồng hay không uh, nó có được uh, cấp nếu mà bạn mua những bất động sản hình thành trong tương lai thì nó có được cấp phép xây dựng hay không và chủ đầu tư họ có uy tín không họ có cam kết như như họ đã hứa với bạn là thời gian khi mà bạn nộp tiền theo tiến độ tới 30% là họ hoàn thành móng và họ họ sẽ ký hợp đồng mua bán với bạn ha có những chủ đầu tư họ ừ, không có giữ cái cam kết đó và bạn sẽ bị chôn vốn chôn tiền vào đó nên là phải xem xét rất kỹ cái cái tình trạng pháp lý này rồi ờ, cái yếu tố liên cũng liên quan tới thị trường đó là những cái quy định về xây dựng kiến trúc đối với cái bất động sản ví dụ có những cái à, bất động sản nó nằm ở ngay trên cái đường hạ cánh hay đường đường lên của máy bay ha tôi nói ví dụ như vậy thì nó sẽ bị khống chế là không được xây quá bao nhiêu tầng hoặc là nó uh, ở trong một cái khu quy hoạch nào đó họ đã xin quy hoạch hết trơn rồi ví dụ như họ xin quy hoạch là một trên một lầu à bạn muốn thay đổi cũng không được tại vì cái đó là cái khu quy hoạch như vậy hoặc là một trên ba lầu bạn cũng sẽ là phải đồng ý với cái cái cái quy hoạch đó ha nó sẽ bạn cũng không thể nào đập ra để mà xây khác hơn cái quy hoạch được thì đó bạn phải xem xét về những cái quy định về những cái kiến trúc của cái bất động sản đó và cái yếu tố thứ tư là cái yếu tố bên ngoài à, sẽ tác động tới bất động sản đó là yếu tố về chính trị pháp lý ví dụ như có những cái chính sách à, gián tiếp tác động đến à, bất động sản ví dụ như là à, họ ờ, chính quyền ở tỉnh đó chẳng hạn họ sẽ khuyến khích họ mở cửa họ khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào cái tỉnh của họ thì vô hình chung bất động sản ở khu đó nó sẽ lên giá và hoặc là chính sách mà có tác động trực tiếp ví dụ như là à, chính sách à, cho phép việt kiều hay là những ờ, người nước ngoài có thể là mua à, với cái thời hạn là 50 năm hoặc là thuê với thời hạn à, nói chung là giảm rất là nhiều cái tất cả những cái chính sách đó là những cái chính sách mà có thể nó có tác động trực tiếp tới bất động sản của bạn ha thì bạn phải nên xem xét tất cả những cái yếu tố đó rồi cái yếu tố tiếp theo của các ờ, yếu tố bên ngoài đó là các yếu tố vĩ mô bạn xem xét là cái cung cầu ở ờ, thực tế ở trong cái khu vực đó nó có hay không ví dụ như là một cái dự án ở một cái khu đô thị nào đó ở ờ, vùng ven quanh thành phố Hồ Chí Minh ví dụ bạn xem là à, đúng là có nhà đầu tư họ sẽ đầu tư nhà đầu tư sẽ đầu tư rất là nhiều so với cái người mà có nhu cầu ở thật thì thường những người mà khi mà họ đầu tư họ ta họ bỏ tiền ra họ đóng uh, theo tiến độ trong vòng hả 2 hoặc 3 năm họ sẽ nhận được cái bất động sản đó còn những người mà họ có nhu cầu thì họ khi mà họ có nhu cầu thì họ mới mua thì à, khi mà bạn phải đánh giá được xem rằng là cái khu vực đó cung cầu nó có hay không ví dụ như là cái khu đó những người nào người họ sẽ sử dụng ở cái khu vực đó ví dụ như là gần sân bay thì những người họ làm việc ở sân bay họ sẽ sử dụng hoặc là gần cái trung tâm Ờ, một cái thành phố lớn nào đó cách khoảng vài km thì họ cái khu đó uh, cũng có đầy đủ tất cả các tiện ích uh, và nó đẹp nó quy hoạch chuẩn ha nó có những cái an ninh uh, riêng của cái khu thì tất cả những người dân hiện hữu tại cái khu vực mà cái thành phố đó họ sẽ dời vào cái khu đô thị này để họ ở cái đó cũng là một cái nhu cầu ha. rồi tiếp theo là bạn phải đánh giá được những cái đặc điểm của những người tham gia ở cái ờ, bất ờ, tham gia mua bất động sản ở trong cái khu vực đó đặc điểm của họ là gì tôi nói ví dụ có một ở một vài cái khu ha thì tức là nhà đầu tư họ ờ, họ sẽ mua trước còn khi mà có một những cái người mà có nhu cầu họ sẽ uh, hoặc là người dân ở cái khu vực đó khi nào mà bất động sản hoàn thành thì họ mới đi mua lại à, đó là cái đặc điểm của cái khu đó chẳng hạn ha thì họ sẵn sàng trả một cái mức cao hơn nhưng mà họ an tâm là cái bất động sản của họ nó đã hình thành rồi và họ có thể là à, có sổ rồi họ có thể mua bán được ha thì mỗi người một cái ờ, cung cách đầu tư ha và một cái quan điểm đầu tư và đặc điểm của những cái người mà tham gia thị trường ở khu vực đó bạn phải hiểu để bạn à, đầu tư ha rồi ờ, bạn sẽ phải xem xét những hiện trạng ở các vùng lân cận ví dụ như là bạn đầu tư ở những cái vùng mà sát vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh cái vùng lân cận à, thì họ sẽ mua cái bất động sản ở cái vùng vùng cái vùng mà bạn đang muốn đầu tư đó thì ví dụ như là bạn đang muốn đầu tư vào biên hòa thì những cái vùng lân cận ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh các vùng ven lân cận ví dụ như là ở quận 9 quận 12 hoặc là ở Thủ Đức hay là ở Bình Dương thì những cái vùng lân cận đó họ sẽ là khách hàng của bạn khi nếu mà bạn mua đầu tư ở cái khu vực biên hòa ha rồi à, mà bạn sẽ xem xét là cái mức độ GDP của vùng như thế nào hôm trước á, khi mà chúng tôi xem xét cái GDP bạn đừng nghĩ là ví dụ như là bạn nghĩ là GDP ở à, Bình Dương họ sẽ thấp hơn ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là như vậy ha GDP ở Bình Dương còn cao hơn ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi giá nhà ở Bình Dương lại thấp hơn giá nhà của thành phố Hồ Chí Minh đó cũng là một cái yếu tố mà các nhà đầu tư họ sẽ xem xét và họ sẽ đầu tư vào những cái khu vực mà GDP ha có thu nhập cao hơn và có cái khi mà ví dụ như giá bất động sản thấp hơn mà có thể cho thuê dòng tiền nó cao hơn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ đánh giá được cái tỷ suất lợi nhuận à, nó sẽ cao hơn và bạn sẽ biết được là thay vì tôi đầu tư hay là tôi gửi ngân hàng nó không có cái cái lợi nhuận cao thì tôi sẽ đầu tư vào cái khu vực à, nó có cái nhu cầu và nó có cái ờ, lợi nhuận cao ha thì ờ, đó, ờ, bạn cũng xem xét được cái khả năng đáp ứng được tín dụng của các ngân hàng ví dụ như là cái dự án đó sẽ có bao nhiêu ngân hàng tham gia cho vay và họ cho vay ở cái mức độ nào ví dụ như là có những ngân hàng họ thấy chủ đầu tư rất là uy tín làm rất là nhiều dự án thì họ sẽ cho vay rất là cao À, cái cái việc mà là số tiền cho vay rất là cao phần trăm rất là cao ví dụ như bảy tám mươi phần trăm có những cái bất động sản ngân hàng à, cam kết cho vay tới một trăm phần trăm ha à, thì bạn sẽ thấy được là cái à, cái khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng à, nó rất là linh hoạt và rất là mạnh như vậy bạn cũng đánh giá được cái bất động sản rồi à, bạn à, sẽ xem cái à, mức thuế và cái tỷ lệ thuế uh, xem ở cái khu vực đó thuế đóng như thế nào à, có những cái loại thuế nó có thể là uh, áp dụng cho có riêng ở cái tỉnh đó hay không hay là áp dụng chung ha bạn xem xét để bạn lựa chọn và cái nữa đó là uh, thị trường lao động uh, thị trường lao động ở trong cái vùng đó uh, họ có nhiều hay không tại vì khi mà thị trường lao động cao dân dân đổ về ha thì mọi người đổ về thì cái khu cái khu bất động sản đó của bạn ha cái khu dân cư đó nó sẽ tăng giá à, khả năng tăng giá nó rất là cao rồi à, cái yếu tố à, bên ngoài nữa đó là cái à, bạn tìm hiểu và nghiên cứu kỹ ha, sẽ giúp bạn việc mà là giao dịch dễ dàng hơn rồi à, cái thứ năm cái yếu tố thứ năm là yếu tố về xã hội là bạn sẽ xem xét về mật độ dân số giống như lúc nãy tôi nói là cái thị trường lao động thì cái đây là cái tăng lên ha nó tăng lên ví dụ như là năm nay nó ở một cái mức là ví dụ là bao nhiêu người trong một ờ, km ờ, qua năm sau nó sẽ tăng lên, lên được ờ, mấy chục phần trăm à, trên một cái km vuông như vậy bạn thấy là dân số tăng lên dân số tăng lên thì nhu cầu sử dụng nhu cầu mua bất động sản nó cũng sẽ tăng lên ha thì bạn sẽ thấy được là à đánh giá bất động sản này có khả năng tăng giá rồi à, bạn cũng xem xét được là cái chất lượng dịch vụ y tế hay là cái giáo dục hay là trình độ dân trí hay vấn đề an ninh ở cái khu vực đó như thế nào thì nếu mà tất cả những cái đó nó uh, ổn định ha và cái dân trí cao uh, cái an ninh nó cũng tốt thì bất động sản của bạn uh, chắc chắn nó sẽ có khả năng tăng giá rất là cao uh, còn một yếu tố về cái yếu tố xã hội nữa là cái yếu tố về phong thủy cái uh, khu đất đó hay là cái bất động sản đó nó có nó có hài hòa hay không về phong thủy nó có hài hòa hay không nó có bị chắn trước chặn sau nó nằm nó bị ờ, giống như là người ta nói rằng là nó có hợp phong thủy hay không á nó có rất là nhiều yếu tố là ảnh hưởng tới cái phong thủy đó à, thì đó cũng là một cái yếu tố bạn nên xem xét à, à, cái việc mà là à, khi mà bạn đầu tư thì bạn không cần quan tâm tới cái việc mà là à, nó có hợp mạng với bạn hay không chứ nào bạn ở bạn sẽ à, xem xét cái việc đó nhưng mà là phong thủy của cái lô đất phong thủy của cái nguyên cái dự án à, ví dụ như là nằm ở kế bên à, một cái bãi rác đó là phong thủy không tốt rồi hay là trước mặt à, một cái bất động sản mà nó có à, thường là người ta sẽ không thích cây tre hay là nó bị khúc hay là nó bị ngay cống hay là cái bất động sản đó nó lại bị ngã tư hay hay bị cái cái đường đâm thẳng vào nhà đó đó là những cái mua bất động sản xem xét bất động sản khi mà đầu tư thì bạn cũng phải xem xét cái vấn vấn đề về phong thủy ở đó là năm cái yếu tố uh, sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà là uh, tăng giá của bất động sản của bạn ha thì mong rằng cái việc uh, những cái yếu tố này những cái chi tiết này sẽ giúp bạn nhiều khi bạn đi đầu tư cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, xin chúc các bạn uh, thành công trong cái việc đi đầu tư của mình xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo